Vì hoàn cảnh tôi phải đi Rời mẹ cha em yêu với làng quê Sống bôn ba chôn phun hoa Cũng vì người thân Bạn sinh ra mẹ cha cho mọi thứ Nhà xe sang bê bơi với tiền đô Còn tôi đấy chỉ có đôi tay Tôi rất trân trọng Sáng ra tôi đã phải rửa xe đến trường tôi đây lại phụ bàn những gì tôi làm cùng vì tương lai tôi cảm ơn đấng sinh thành trắng tay đổi lại những dầu ý chí